Giang xin kính chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người là tiếp tục quay trở lại nội dung của Giang ngày hôm nay Như video hôm trước thì quý bác anh chị à, cũng đã được xem và theo dõi rồi là Giang đang làm à, con đường và ở dưới khu vực dưới kia là có một cái cầu là con đường này là chạy xuống nhà cô giáo dê ấy. Thì hôm nay là bà con lại tiếp tục làm à, Cái đoạn hôm qua Giang làm thì mình cũng bảo bà con là lấp đất và luôn hai bên lề đường để cho đi lại cho nó chắc ấy các anh chị ạ ờ, cái mép đường nó vẫn còn chưa cứng hẳn thì cứ ờ, đổ xong đấy thì uh, ngày hôm nay thì ngày mai là mình có thể rước cốt pha và mình cho phép là xe đi lại được rồi cũng rất là nhanh cái độ dày thì uh, mà anh chị biết là mình ấn đổ dày là 10 đến 12 cm nhé à. Đây là đoạn hôm qua mà Giang đã đổ xong bà con đổ xong thì hôm nay là mình có thể à, đi lại xe có thể lưu thông được rồi và cái tuyến đường này thì à, Giang cũng à, đã chia sẻ trước là mình xuống đến dưới bản trong kia là tổng là 550 m. Mình cũng đã đi đo rồi, đến vị trí đó là 550 m chỗ mà mình đảo vữa đó. Chỗ khô ấy, hôm nay là bà con à, đang làm ở phía dưới này rồi thì mình đang đi kiểm tra lại ghi hình cho mọi người cùng xem đoạn là mình đã làm và xe của mình thì à, là, hôm qua đổ cái là mình đi được luôn anh chị ạ bà con đang à, làm phía dưới này tiếp tục làm và vị trí làm thì mình làm từ à, vị trí này đấy là buổi ngày hôm nay của anh chị nhé đó bắt đầu làm nối tiếp này mà con đang làm ở phía dưới rồi mình sẽ xuống phía dưới để xem mà con làm nhé nói chung là độ dày của bê tông thì các anh chị là yên tâm Bye. 我不希望。 đây hết đều hết à Mm-hmm. hôm ờ, trước ngày hôm sau là mình lấp đất và là xe máy là đi được luôn các anh chị đường này nó cũng rất là nhanh thôi cá đất đấy chỉ là vừa nãy cái này là Ya, pues, no, ni la con này cống là các cháu nhỏ mấy tháng ba bốn tháng cống phải làm vâng. gà nửa chim nửa nổi chắc dưới là cái ờ, Cú này được mấy tháng rồi? Hai Hả? tháng nữa. Hai tháng à? Ồ. được hai tháng. con nó phải đi làm rồi, đấy, bà con. Trai hay gái? Cháu này trai hay gái? Gái hay trai? Gái. Gái, à, con gái. Con gái giống mẹ nhỉ, con gái rượu giống mẹ. Con ăn mau trong lớn nhờ. Không lấy chồng sớm rồi nhá ừ. đi học con chắc có xa dữ con chắc có phải tôi Đó Làm lại Bao nhiêu đâu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 A báo, A báo. Đó, A báo trồng bàn đấy. Trồng vâng. bản nó cái mũi rất là đẹp nha, rất là rất là vài bi gơn nha. Như con gái nhỉ? Như con gái đẹp đấy. Ừ. Sắp hết sỏi rồi nhỉ? Sắp hết cát rồi. Sắp Từ vì phía dưới này, này bà con đảo dưới này này Người sẽ trở lên đường này của anh chị nhé Mình sẽ đổ ờ, quay ngược lại Thì ờ, vị trí này mà lên trên kia nữa khoảng ờ, ba ba trăm mét Gần ba trăm mét được vậy Tầm dưới đấy Thì quý anh chị là xem được rằng cũng đã chia sẻ video trước để hoàn thành một cái ờ, đoạn này cũng, cũng chi phí khá là lớn ờ, hiện tại kinh phí của mình ờ, vẫn còn hạn hẹp ấy hy vọng là quý ba anh chị mà xem được có thể là đóng góp ủng hộ thêm cho bà con để kéo dài những con đường có thể mình làm đến vị trí này dưới này để cho bà con đi lại nó thuận tiện hơn có lẽ là mình mình đổ ờ, cái đoạn đường này xuống đến ờ, vị trí bà con đang đảo kia thì chắc có lẽ là mình cũng không không có tiền đủ tiền để để đổ đấy đâu các anh chị ạ hai là cầu này mình cũng không có kinh phí để làm nữa rồi đấy nếu mình chỉ ờ, đổ được đến cái đoạn dốc trên này thôi qua đoạn cua mà tại áo này của anh chị này nếu mà giang đổ qua vua tay áo ấy, thì đến đấy là mình là, là hết hết hết uh, kinh phí để đổ hiện tại là mình đã đến sáng ngày hôm nay mình cộng số tiền là ba mươi mấy triệu rồi Để còn có mười mấy triệu thôi thì à, có lẽ là mình chỉ đổ được đến ờ, nửa cái ờ, dốc đoạn cua tay áo xuống thế là là hết kinh phí của các chị ạ đoạn cầu này từ cái nửa đoạn dốc này đến đoạn cầu này Đấy, ờ, xuống đến vị trí dưới kia thì có lẽ là mình cũng phải à, dừng lại nếu như không còn à, kinh phí nữa không à, còn tiền đấy thì mình cũng à, làm hết khả năng của bản thân Giang luôn các anh chị nhé nếu quý anh chị nào mà muốn ủng hộ thêm thì có thể liên lạc cho Giang qua cái số điện thoại của Giang Đấy, từ đây à, từ đoạn cầu này lên này này nên kia còn hơn 300 mét nữa 300 mét thì nó cũng phải rơi vào 3 40 triệu nữa mình sẽ mới hoàn thành được em mà nếu mà là dùng hết số tiền thì mình có lẽ mình sẽ đổ đến đoạn này này các anh chị này nó từ đoạn này xuống đến cái chân cầu này à, xuống đến à, dưới bản kia à, có lẽ là mình đã hết kinh phí rồi thì cái số lượng tiền này của anh chị biết rồi là trước là còn dư là tiền làm cầu của bà con à, 20 triệu thì đang tính làm cái cầu ở dưới kia kìa các anh chị ấy, cái đoạn dưới này mà không không ờ, đủ Đây, từ vị trí này là đoạn cua tay áo này anh chị đó áo lên phía trên này bà con đang đổ trên này, này. thì mình làm đến đoạn này thôi đang tính là cái lượng tiền của mình với lại là cái ờ, tiền cát sỏi xi măng tổng nó lên rất là nhiều đây nên là khoảng từng ba bốn năm mươi triệu là mình không thể đổ xuống đến tận à, cái à, chỗ đoạn bà con đang làm kia được rồi ta sẽ cố gắng làm hết cái số tiền này khả năng mình đến đâu thì chỉ làm được đến đó được các anh chị ạ Đấy, từ à, đoạn này là đoạn cua tay áo này các anh chị nhé người nhìn thấy kỹ hơn Khúc cua tay áo này Đó. Trên này bà con đang làm này, trên này cái hình này các anh chị sẽ hình dung nó, nó dễ nhìn nhận đường mình đang làm rất là rất là hy vọng à, mọi người xem được có thể chia sẻ video cho Giang tới những à, tấm lòng vàng tấm lòng hảo tâm những nhà hảo tâm những người chung tay một bao xi một bao cát hiện tại thì à, cát với xi chỉ còn một chút thôi được các anh chị là là hết rồi <laughs> còn một chút nữa thôi xe chưa trở lên rồi và vâng đổ dưới lên đoạn dưới này cho nó hết xi hết cát mai đấy thì xi cát nó mới vào được các anh chị rồi mình lại tiếp tục mình à, đổ tiếp kỹ thuật thì bà con làm rất là nhiều làm hai giai đoạn hoàn thành thì mình không phải lo này về độ dày của xi măng của bê tông thì cứ là 10 thấp nhất là 10 Giang vâng, cũng uh, xin gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc tới uh, quý cô anh chị mạnh thường quân tấm lòng vàng trong và ngoài nước cũng như là quý thính khán ra đã luôn luôn ờ, sát cánh cùng giang và bà con và ủng hộ bà con quá trình mình ờ, đi làm thời gian này cũng ờ, gần giáp tết anh chị rất là nhanh mong muốn là làm cho bà con cái đoạn đường để bà con đi lại nó nó dễ dàng hơn đầu thì giang tính là làm cái cầu kia thì ờ, số tiền nó nó thoải mái mà nghĩ là bà con đi đường nó khó khăn đấy nên mình tính là làm cái đường kết hợp với cầu kinh phí nó lại lại bị eo hẹp số mà mình ấy thì thôi không nếu mà mình ấy thì mình cứ làm được đến đâu khả năng phí của bà con lên, lên ở dưới kia rồi à vâng vâng vâng vâng vâng vâng Giang hy vọng các anh chị mình ờ, chia sẻ cho Giang nhé hết thì, thì mình uh, chiều thì mình lại có mình lại tiếp tục mình làm mình lại hẹn mọi người là ở những uh, clip tiếp theo mình lại ghi hình cho mọi người cùng biết nhé